te atenção gì cho em nói về khi người đời khen chê người phụ đời trên phố thì đèn màu mùa yêu công ua nhau còn đâu câu bên lâu khi thốt trên đầu môi lời yêu anh đến bạc đầu em chẳng mang hèn sang nhung lụa hay gác tím lâu vàng trậu duyên dàng đôi trái tim vàng nơi nào bên em nơi dệt bao mong mơ mơ ngày hạnh phúc anh vui sống bên em nay đã hết rồi vùi vào đây mồ sâu xin đỏ đầy đêm nay ly rượu cay cay mãi con sâu đời em trong kiếp nào chờ em muôn ngàn sau chỉ nhé em một đêm vòng tay ơi trên phố thì đèn màu mùa yêu không ua nhau còn đâu câu bên lâu khi thốt trên đầu môi lời yêu anh đến bạc đầu em chẳng mang hèn sang nhung lụa hay gác tím lâu cậu duyên không bé bàn nguyện yêu không dơ sang đôi trái tim vàng nơi nào bên em dệt bao mong mơ mơ ngày hạnh phúc anh vui sống bên em nay đã hết rồi vùi vào đây mồ sâu xin đỏ đầy đêm nay ly rượu cay cay mãi con sâu đời em trong kiếp nào chờ em em muôn ngàn sau chỉ nhé em một đêm vòng tay ôm chuyện xưa cũ ngày nào chưa làm tim mình đau bên nhau chẳng bao lâu em thấy rằng ngõ tình đang sâu rồi mình chia tay nay gặp nhau chốn này câu chuyện xưa giải bày chỉ để lòng càng thêm nhói đừng làm tim mình đau những lời gian dối đừng nhìn lại tôi khi thời gian xóa mờ anh đừng nên ngóng chờ vì tình nhắc chuyện xưa cũ ngày nào chưa xa ta dường như đã là thương về chung mái nhà ai có ngờ tình chia xa đừng làm tim mình đau khi xưa đã thương nhau nay hết rồi đến làm то làm tim mình đau bên nhau chẳng bao lâu em thấy rằng ngó tình đang sâu rồi mình chia tay nay gặp nhau chốn này câu chuyện xưa giải bày chỉ để lòng càng thêm nhói đừng làm tim mình đau khi xưa nói thương nhau là những lời gian dối đừng nhìn lại tôi khi thời gian xóa mờ anh đừng nên ngóng chờ vì tình ta chẳng trước tình xa 阳光。 cho em về khi người đời khen chê người phụ đời em